بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أم لم نيتبع đoạn nào cái thì là isem nhầm tạc lao bế chừng tập một uh, mansubat dengan asma entah puluh me makhfudat dengan asma entah klau bisa makhfudat bil huruf te pa puluh ya makhfud uh, bil itofah chừng năm nay te pa ta na gai makhfud bil itofah bisa le makhfud bil huruf al jar ti tua makhfud uh, bi bil itofah ti klau makhfud bit tabaiyah chừng te pa hu sa ti sa puluh ya makhfud bil huruf yeni huruf al jar nam nay huruf uh, mahfud bil idafah baik doa nak qala musannif rahimahullahu taala anwaul idafah min haisul faidah Mananyu anwa ifadah anwaul idafah min haisul ifadah Mananyu anwa al idafah nim ta tua uh, ah, idafah lafziyah idafah ma'nawiyah plus now min haisul faidah mana faidah ke idofah lafziyah faidah ke idofah maknawiyah nan nah jengkal musonif rahimahullahu ta'ala wal idofah nau'an lafziyah wa maknawiyah ah, hake iyo idofah eh, lafziyah hake iyo idofah maknawiyah jadi kita panggil iyo lah idofah ito al idofah al idof al idofah al lafziyah هو ما كان المضاف فيه وصفا wasfan عاملا nếu itofa lọc gì à pronoun itofa al-ma'naviyah الإضافة المعنوية هو ما كان المضاف فيه غير وصف amilin cả nữa. Ừ. Ờ, al-itafah al-lafziyah huwa ma kana mutaffihi wasfan amilan utahad lại taribu zaitin taribu zaitin ok ma kana mutaf mutaf như này taribu này fihi wasfan wasfan như này tarib Hai pia na yêu sifa te ia sifa na ngem ta yêu cái nang isim fa'il, isim maf'ul, sifah ờ, musabbaha, nan iyo sifah nan lepas agak tapi ifah tenan nan. Bo isim fa'il, asa manyu. Nan iyo wasfan amilan. Pernah was kan ini amil. Kayo la isim fa'il nyu amal jok a fi'il gai. Ke khen dai la ha to ri pu zai tin ka hu, te khen la to ri pun zai tan ka hu. Happy ke tanwin pini te pa zai tan. Nah, niyakum ialah tarif al-idafah lafziyah huwa ma kanan mutaf. Nih mutafnya nih, tarif nih. Wasfan afihi wasfan amilan. Nyu ne te ek dal ngạ chừng nyu amel chừng. Cái lệ to, cái lệ to đi pu dày tên cao, to đi pun dày tan cao gầy. Nah, tên mana? Okay. Chừng mana al-idafatul ma'nawiyah هو ما يكاو ما كان مضافيه غير وصف آبل như là cái cái voice mà là cái isim fa'il cái isim maf'ul cái sifat musabbah u ta là gulamu gulamu zaitin gulam này cái voice này cái isim Fael này nè nè à cái nào nó nó talau di phát khan thì nana sa chừng này wal itofa nawan lafziyah wa ma ma'nawiyah fal lafziyah zia thập ya huwa ma kana mutafihi wasfan amilan fal lafziyah tabituha amran bituha yani qaid syurutuha amran nah tabit ni surut mana syarat mubtada amran bisa ayyakunan di tua wa ayyakunan mutah ilai ma'mulan di tilka sifah dia nah di doa nah di sana fal lafziyah tabituha amran dan dia nah di sana ayyakunan mutah sifah ya bini ya ayyakunan mutah ni sifah taribu zaitin ayyakunan mutah fi sifah dan dia nah ayyakunan mutah sifah di sana di doa wa ayyakunan mutah ilaihi ma'mulan di tilka sifah wa ayyakuna mudaf ilaihi zaitin ni ma'mulan ma'mulan litil kasifa ni boke to di pun zaitan ni ya la tiga ni buat coba chừng chừng mudaf ni sifat mudaf ilai ni ma'mul litil kasifa to dip ni thế là mà na hô thua ni các yang yêu lại itofah lafziyah à? chừng tiga bong ga lại to di pu zaitin cho lại ni itofah lafziyah kan Yo kia kayo le onyo ni à, một thờ như đấy chỉ phải một ta phun y lai đấy mạ mù à bên một gula một giày tên ký ta bù giày tên lấy ý tờ phát cái mạ là vì à giờ bớt thao lên ý tờ phát mạ là cái do là một này cần chỉ phải ổ một tập y này cần mạ mù ổ chừng gula mà nhục tê Fit kan ni tu lah lek to de puzaitin te er lek te kan ga to de pun zaitan ka hugai. Lepi ni te lek to gula muzaitin te hu er lek gula mun zaitun oh đi ani bo chừng bo ăn ha gula mun zaitan chừng o pro là o zaitan chừng mo ul gula mo chừng gula na chừng đấy bo như trong cầu này ni yêu là bosh gọi đồ do amel này à pin ấy lại to để phụ zaitan để khen lại đau ni amel có hô lại to để phun zaitan chừng tapi pin ấy gula muốn mo zaitan thì em là gula muốn mon thần chừng o thế là ô gula mới amel bo zaitan để mạ mul cái gula chừng o Tuấn đấy ok nay thông này mà nó via hay nè um wal murad bi sifah ditarih mkani ayyakunan mudahuna sifah hakik nan ha ayyakunan mudah sifah hakik nan nih bi kham tu kaya wal murad bi sifah ismun fa'il nih bagai nahwu taribu zaidin tarib tarib isim fa'il wasmun maf'ul mutafni isim maf'ul matrubul di isim maf'ul sifatun musabbahah nahwu hasanul wajhi jeng tarib isim fa'il matrub isim maf'ul hasan sifat musabbahah dan ini nah oke okay. wal ma'nawiyah jeung idhofah man eh, lafziyah belah ya wal ma'nawiyah jeng uh, al itofah ma'nawiyah nih ditarikh nilai ibar nih huwa ma kana ghairu wasfin amilin ma intafa fiha al-amran okey amran kan ini amran kum kan ngok kan ini ayyakuna mutasifah wa ayyakuna mutah ma'mulan litan kasifah tên nè ma intafa fiha cái cái thuần năn nè thọ hô thuần năn năn chui cái là hô hô hô hô cái năn ma ayyakun nan mutaf nan sifa chui wa ayyakun nan mutaf ilahi nan ma'mul chui nah nan yêu itofa ma'nabiyah nan ông từ kham cái này này amr à nhịp tuổi mà entafa này hầu ổ nafi nhưng mà cái kalimah nafzun nó entafa nó hầu ổ yêu idafa ma'nawiyah này kong hầu ổ to dalam nyonan al âm amran tuam cái này tuan nó kệ bisa ayakunan mutaf sifah wa ayakunan mutaf ilai ma'mulan litilka sifah nahbu gulamu zaitin này rồi từ gạ này gulamu zaitin gulam nó cần mutaf này hoặc cần vos này ken em sen pha elo ken isem of olo ken sifa musabaha gula zede ken ma'mul với cái gula gula một cái bo enta pha amron cái tiếng nữa nè tiếng nữa ken munyo nè ken pos o gula này, mu thao nè ma'mul là giống cái maf'ul bihi đi à. ma'mul là mấy bo này to đi phun dày tàn đi ma'mul cái này maf'ul bihi nữa cái này giờ am hề đi nah ni gulam ni tene ni boh ke ma'nawiyah ni ma intafa fiha fi ma'nawiyah ma'nawiyah ni ha ni namong ma'nawiyah ni amron thì sao gulam ni kan bos o ken isim fa'il e o ken isim maf'ul o ken sifat musabbaha o po z ni kan ma'mun pe gulam ni o tene nah man tafa fiha al amron nahwu gulamu zaitin au al awwal أو كنن أو انتفا هاي أو انتفا الأول كي انتفا بيننا تبان أو انتفا الأول نحو إكرام زيد إكرام زيد إكرام زيد ما na أو انتفعنا أو انتفع الأول هكي الأول أن يكون المضاف صفة này cái này gulam này mudaf này hoặc cái sifa ao này ikram này masdar này akrama yuk này mau ikram hoặc isim fa'il o hoặc isim maf'ul o cái sifa musabbah o bo entafa al awal ya tenien ha Ah, sifah oh ini ikram nih. Ah, maka ini هو tua ini hawa hawa sa intafa al, al awal. Hau ma intafa al awal nyu al mutahna kan sifah au. Dan ini Hmm. Tetapi Z ini makmul. ini makmul. Kaya oleh masdar nyu amal nyu amal fi'il jeng, tela pini ini tela tela ikramun zaitan jeng. Dạ, dạ, à, pinay te ekla ekramu zaitan ching ni nyu entafa ta hasan nya ho ta hasan ni ken sifa ha tapi te nin ma mon ta nhiều chừng, nya chong te nin á, te ne ho tông thua mang ye gola mu zaitan entafa tông thua mang ye tại ho ek lại gula dày thần mun ô, ching oh tapi pinay thì lại go ekramu zaitan ga ho ekramu zaitan ga ho kaya master nyu amal fi'al ga Tanya á, tớ móc pin này là entafa ta hasan men na. Tapi tini hầu mạ môn chừng ha nhớ aman chừng à cái lại nè awisani faqat nahwu katibul qadi au asani faqat Oke, au asani fakot nan, au entafa, au entafa asani fakot. Jadi tuhan hau o. Coba jawab kakek, ka, ka tibu, al qadi. Hmm. Ka tibu al qadi. Intifa asani. Jadi ya, katib nih, ayakunan mudah nih, mudah kan ini, is, katib isim ke nih. isim fa'il isim maf'ul à isim fa'il không vì với chữ này đi hum ma'mul chừng ổn bố này intafa sani mình chữ này intafa này chữ này thôi cho công thế nữa nếu như intafa mà là vì hay là intafa sani mà nói như mà có tí nó cần ma'mul đó tới chữ này đi wasful à wa tusamma wa tusamma hadhihi al-itafa mahto wa tusamma hadhihi al-itafa itafa kene al-ma'nawiyah Al na المعنوية أنا ما تو كلا إضافة معنوية كهو كلا إضافة ما تو hau gầy à, tuangan mana như tuangan tuangan kena idofah maknawiyah kahau kena idofah mah toh hau. Karena watufi itu, watufi itu, watufi itu ta'rifal mudaf engkanan mudafu ilai ma'rifah. Nahwu gulamu zaitin. Wa takhsisal mudaf engkanan mudaf ilaihi nakirah nahwu gulamu zaitin. Bini ini watufi itu ta'rifal mudaf ini. Bini kila fa'idah uh, eh, al-idafah lafziyah. Lebih Ừ. ok chuyện faida faida ừ, al idafa al ma'nawiyah gạ nó gạ gạ màu thủ nhá tôi đang chiếu lại phải thế al-idhafah ma'nawiyah jeng hakik faedah al-idhafah ma'nawiyah nyebuhi faedah hakik itu pak ni ya nah wa tufidu wa itu boh bo fa'il oke Watufidu mahdoh Idofah mahdoh atau idofah maknawiyah nah. itu al-idofah al-maknawiyah nah. Ta'rif al-mudaf. Nyungak baik ke mudaf nan jeng makrifah. Ta'rif al-mudaf in kana mutaf ilaihi ma'rifah jahla ya mutaf ilaihi ma'rifah nyunga pweka mutaf na chừng ma'rifah nahbu gulamu zaitin gulamu zaitin gulamu zaitin ya itu wa tufitu hakik makna biyah nan itu fa makna biyah tufitul mutaf ta'rif tufitu ta'rif al mutaf in kana mutaf ilai ma'rifah ini pini ni gulam ni nakira yah lai mutaf ilai ni ma'rifah nyunga pwe ke gulam ni jeng ma'rifah tem nghe Oh ta hỏi lại gulam to đừng nakira tha con nữ tha con nữ hay không thì lại gulam mu ahmad gulam mu zaid tha cư ni con nhưng ngại chứng ma'rifah bo te pa à, ăn va ma'rifah là mới là mơ đó cái là mơ isim alam domir isim mausul isim isyarat alif lam habilai kalimah nakirah pro nyu, nyu itofah na ka, ka na na ma'rifah ni nyu chừng ma'rifah ya dan ni nah thì bài vào dạy anh va anh đi vào vào ra nakiratun qabilu al mu'assira au uh, Anfiya Ibn Malik nakiratun qabilu al-mu'ashira aw waqi'un mawqi' ma qad zukira wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa zi wa hin wabni wal gulam wal ladhi maknanya lemu anwa ma'rifah nan tuan lemu nan hapina hakik itofah namang nyu nyu chừng ke nyu chừng ma'rifah nhau ka ni ni sa mang nyu anwa itofah nan anwa ma'rifah nan mơ ni alam zen alam ke chừng hapila itofah nakiratun itofah namo alam nyu chừng ma'rifah ya Jahla gulam nyon idofah na isem isem isyarat gulam hadza như chừng ma'rifah chứ gulam đấy nè. Jahla gulam idofah na isim mausul gulam allazi chừng ma'rifah ya. Jahla gulam nyon idofah na mong ke uh, na mong tomit gulamuka chừng ma'rifah ya nè. Jahla idofah gulam cái này nhiều tâm al gulam chứ là al gulam như chừng ma'rifah ya nè. Tên đó chừng xa a lắm tua lao ba lầm mờ lầm mờ tên nhất á à, anh vào mà để phát nằm ờ, này bữa này ờ, và tạ và tô phi tu ifa to ifa itofa và tô phi tu itofa makna ta'rif al mutaf ni ta'rif mutaf ni engkanan mutaf ilai ni muta, gulan mutahon ni z mutafon ilai on ni jahlak bi mutafon ilai ni ma'rifah z ni nyunga pe ka gulan ching idafah gai tanya na ni on ni gulan muzaitin ni ching gulan ni mutaf rồi như na cái đó z ni mutaf ilai như ni ma'rifah đây sao mutafon ilai ma'rifah ye nyunga pe ka gulan ching ma'rifah nan cái do là anh va ma'rifah nan mới hake ito fa na mong lemem kan ini như chứng mạ đi pha gầy alam isem mausul tomir ha chứng ngạ chứng ngồi kìa ô ta hỏi là valat valatun này tức là valatun na kia đó thóc tại nơi này nè thóc nơi này hay giờ là tại cái valitu ahmad cứ nếu con nữ ông ahmad anh gì có chứng mạ đi pha con nè tên nghe ha mạng đi pha con này chừng mặt đi pha cho con này cứ nó cái này lộp á mặt đi cứ nó này ô thọ là ha xa cả như đau đau y tàu phan là tàu mịt và là tuần nữ nữ hay giang lên chạy lại và là tì nữ lên thao cư nữa không có thao cư kìa ý là và là tù cá giáo cáo này chừng mặt đi pha này cái nó cái đó cầm về cái mặt đi pha mình xem là cái đó hạt biến nhận y tàu pha là mặt đi pha gì chừng mặt đi pha cái đơn này, đi dạ. cái này nè dạ. tì xa nè Tisa tufidu ta'rif al mutaf ing mutaf ilai ma'rifah. Nahmu gula zaidin. Wa Wataksis nih idhafah maknawiyah hmm. Watuh wa takhsis wa itu nih ba itu sangat ini bab ini nih. Dan ya telah telauna al artfu eh, yakun ala niyah tikrat al-amil. Nah, wa itu al-idhafah al-manawiyah taksis al mutaf ing kanan ilaihi nakirah nah gula gulamu rajulin ini didohne gulamu gulamu rajulin ini gulamu rajulin ah taksis mananya nyebab taksis sega syarah al mutafan in kana mutaf ila nakir nih mutafun mutaf gulam mutaf oke nakirah Pernah jam mutafun ilai ko nakirah bởi cái này từ và là cư nyup kan à, itu lai ma'rifah walatun toku no ah gulamun toku la gulamu zed o thế ni na tập đi thế này jadi ni to cư nu vô công nữ hay cái nữ hay là cay này giờ với cư toku cư nu vô công thế mà dan ni na mana nyup taxi taksi hakik taxi này taksi maksud từ na gula tele mà mana nyu nữ này nữ cái mai ờ, nữ này gula em roa au thau Gulam Rojul ô thau Gulam Zed ô thau à, Gulam Ahmad ô thau Tên biết Chúng tôi am luôn rồi Gulam kho tì cha ô thau chừng lù rồi Am rồi bó am rồi à, am đấy nè Tầm may coi là tầm may coi là mơ Tầm mơ là cay coi tầm mơ Gulam Imra'ah coi tầm mơ Gulam Zed coi tầm mơ Gulam Ah Ahmad coi tầm mơ Am thọ bỏ cái Hai bên nó chỉ thế Rojul Rojulin Gulam Rojulin rồi chú lên như tao xí khó xong gặp cái mình cái mày cái mày này bỏ cái mà nó như như tổ như tổ này kia đó biết tao biết này kia đó hành tao kia một cái này nó là mơ block cái máy là mơ block cái là cày giờ cái giờ là gù lam là chú tổ đứng lên đi tên đấy hai bên là thế chạy rồi chú lão chạy cái mày này bịa vậy này gọi là cày nè tao này kia đó không tao biết như con phần xa cái máy hơi tao mơ đầm này rồi Nih mau sud về taxi khoi sang men. Gulam hay gulam là cay. Tại mai chính ngôn à. Gulam là ek là gulam Ahmad, gulam Saleh, gulam Khaled. Tapi tapi jelas gulam Khadijah là mai chính ngôn. Kayak taxi dan ini nah. Ah dan. Nih maksudnya lah batu fi itu al idafatul ma'naviyah taksis al mudaf nih mudaf nih nih gulam nih engkanan mudaf ilaihi nakirah nih mudaf ilaihi nakirah rajul nah bu gula murojulin dan ya nah coba ya nah nani faida al idofah lafziyah nyobai mana ma'rifah ya lai mutafon ilai ini ma'rifah rồi nào idofah makna makna wiyah nyobai faida mereka mutafon taksi ya lai nyuni mutafon ilai nakirah nah hầu như này hầu như tua hầu như gặp rồi chừng tua Wa ammal itafatul lafziyah ni wa ammal itafatul lafziyah fala tufitu ta'rifan. Nhạc cài bỏ hết. Không cái này là tufitu ta'rif này. Ni fala tufitu ta'rifan wala takhsisan. Nhạc cài nhạc cài tăng pin. Wa innama tufitu takhfif fil laf wa tusamma ghairu mahdhah. Trường cái này thì là cái này itofah maknabiyah này ngăn thì xa ngăn thì tua ngan makna wiyah kahu ngan mah toh kahu à, thì sao lo gì lo phải ta nhập lo gì chứng thì mẹ gần phải ta al itofa lafziya à? lo hết nên nè phải ta al itofa tôn makna wiyah còn lại makna wiyah mah toh toh thì toa thì mẹ gần it phải ta al itofa okay al lafziya à? al laf lafziya con yêu lại gọi rồi mà toh kahu là idofah ghairu mahtafahu kal faidah nyo ni wa ammal idafatul ma'nawiyyah fala tufidu tufidu ke ni tu al mudaf nó ta'rifan fala tufidu seh ni fala tu al mudaf ta'rifan wala takhsisan wa innama tufidu takhfif al-lahm juga misal yol ya nah hmm, toribu zaitin mananya lah akhaf min toribun zaitan okay tờ đi pu dày tính à sao nó tờ đi pun dày tần nấy yêu lại tờ phá à cái cái nên lọc gì à mà ta phi hi này kana mutafihi wasfan ini wasfan amilan dan ini nah nyulai bal wa ammal là tu phi tu al này. ri ri mutahni ta'rifan ta'rihu kan ken ta'rihu nyu ta'rihu gan kong tong zet utaha ra con tông duyệt thật có hai to na cái đó to việc ấy na cái đó to họ họ cần cái này bảo là ờ, gula một giấy tên đó nè na cái đó to mình bao nhiêu lại lại phá la tu phi tu tạ đi phần chứ mà hiểu không hô hô cái mà đi phá không mà nay gula to để pu giấy tên này to để này to to to ta na cái đó con nhá rồi nào to ta hô ca taxi hô cả hô thao cái mai hô thao là cái hô thao làm này ca taxi hô cả tiếng nhục cái phải ta kia mà đi pha ao nhu bưởi taxi ao nhu bưởi nhu bưởi kia quá và em nà mà tu phi tu và em mà tu phi tu đi al ifa idofa al lafziya nó takfif fil laf này yêu này takfif phi laf yêu ô ta ha to đi bu dày tình à khắp phu mình những yun trên thì phải to đi bu dày tần thì lại cha à, à, ha ra to đi dày như sao năng kiềng lại ha ra to đi bu dày tần jadi uje jadi uje boleh wa innama tufitu at-takhfif laf maksudnya bagaimana sebut senang jeng boleh gak nih to di zaitin ni akhaf min to di pun zaitan đúng không đau hú tăng thua cho nên có đau chứng cho nên có đau chứng khen lại to đi phù dày tên cao khen to đi phun dày tàn cao tới bây giờ này yêu chuyện senang à, chuyện à senang chuyện nói chiếm quân a phải lội tàu pha Yutofa ni yu je kaya Quran ni tak yu tak senang tak tu nah ni nyetak sih dan mana ia dalam Quran ia ba ni hu tu qiraah ya untuk yol ni wallahu mutimmu nurihi này wallahu mutimmu nurihi Quran cũng thể bạn nè wa ya wallahu illa ayyutimma nuha wallahu mutimmu nurihi. Dakir ah kita wallahu mutimmun mutimmun nurahu. Ini nurahu. Bon di peten vino nih. ni jauh kaum ni ke Nih. Nurahu ni fatah-fatah ya kau. Kia kira ah hutung tua. Tapi kira ah tuh kan ini kirah nih itu kan wallahu mutimun, wallahu mutimun nurihi walau kanihal kafirun senang sih yang bagai chừng ní có bài không tao mình đi mà tạo chuyện sẽ giờ dạ đấy chừng ní có giao cặp này bà coi ra như giao cặp ấy chừng bạn nên chỉ muốn tập tiếng ăn vào làm nhật của ăn cái gì vậy kia đã hâu giao cặp ní có kia đã ní có kia đã tapi kiraan ini mak yuji cần nhé ờ. à à cần khan tới cái ayat là như thế nào rồi là giờ kia là phải ta tắc phiêu là nhé làm gì vậy has ờ, dạ, dạ. Tuan tahu ờ, was sahih anna mutaf ilaihi majrurun bil idafah la bil idafah. Bini khen là was sahih ờ uh, tôi lại uh, cái này cái này là uh, gulamu gulamu zaitin gulamu zaitin Bini lệ là hay kena hainga pe ka zet ting ting gim la ni ta kam ya o pini ni ken pini này ken ya pini ya ni wa sahih anna mutaw ilai majrur bil idafah la bil idafah bikin ni che sumnu le hainga zet pe gim la ni te le fil masjidi tha le fi nga pe ka zet pe gim la ya ilal masjidi tha le ila nga nga masjid pe gim la được ấy <laughs> được ấy na do to ila zet zet tha le ila nga với zet để gim lá. cho nên này hay con nga zet ting pe gim la ni pini con otab gelek was sahih annal mudaf ilaihi majrurun bil idhofah la bil idhofah bini ini nyemtak lau ulama lan bini kok ngak zeni bahwa was sahih gelek sahih nyemtak lau tisa. ulama ne sahih gelek ne was sahih annal mudhaf ilai majrur bil idhofah zeni nya majrur desa hugulam ini nih di sana nih majrur bil ke ah bil mudhaf ini kong gelek sahih nih la bil idafa ditutito aja nih nema ulama nahu kala oze deh nó, ito nyu pimla deh sa kalimah ni nyep eh no kalimah ni dia nih idafa na isnan no ah Oke, bil idafa. Nih, dan itu ah cái idafa. Isnad nah, isnad kong iya bil isnad. Kayo ek pep ek kalimah gulama z. Sebab nana jeng pengak z nya pimla cái Ya lemu ke meceng oze nih jadi tombla nan senang pang như thế này nè tiệt lao rõ du ulama nahu tiệt lao cái lại cái nóแต่กันมูตาอ๋อกันปิลิตอฟ้าอ๋อเจนี่นะตัวที่เราทราบกันปีนี้นี่กันละมันเรื่องรออยู่ที่กล่าวนี่กันละเจนเขาเกันละมัจจุรุดปิลิตอฟ้าอ๋อเขาเกันมัจจุรุดปิลฮะกันมัจจุรุดปิลมูตาอ๋อเขาเกันมัจจุรุดปิได้ชากุลามนะอ๋อเขาเกันมัจจุรุดปิลิตอฟ้าอ๋อไง ken machuru isnat ogai kong jela de isnat ne plan machuru dong ke bo bu tai senang set ya tai pat bro ya ne machuru dong ke ken jeni o ya ken jeni o te cloud ne ke <laughs> à, husband ken ho kenai bo tanwin ho la ken machuru ken ni gulam o ya ken isnat no machuru dong ke machuru pi ya jar ha ha mặc mặc mặc mặc mặc mặc mặc mặc mặc mặc không chỉ là anh ấy ito faham tak lao việc ấy làm phí mình. Pini makrut hang hơn hang takdir làm như ờ, à, ừ. này. Gulamu zaitin, gulamu li zaitin. lý li zaitin. Này takdir phi làm tập pini này này này này. Hay cái lại majrut pi pi pi cái pi pi làm. Ataupun pi huru jen mukattara. Hmm. Majrut. Jadi ini là al majrur biharfin muqaddar. Nah, biharfin muqaddar. Oke, okay, harf muqaddaran Emma lam imma um, min imma fi. Tên nữa là? Ừ. À, Thôi tao đi, mà đi, tao phát nó cloud này. nepih bab uh, idhofah tôi mơ bab pausit nó bab i'rab al af'al chừng ông to lâm lực khá bằng khá gây là thế bài nó nam cái isem cloud bì nè al ismu này cái là anh anwa i'rab thôi anwa i'rab này thôi anwa i'rab thế bài alwa era to tố pa về cái alba a về cái và vâng nào lil isim hà tố salasa on. rafon rafon nasbon haftun rồi nào lên phía cloud này ok on nasbun okay desmun oh dan nana anwa ne arba'a ini kim nương raf'un nasbun khaftun jasmun tapi isim hô tật lao mình nhật thun hô tật lao mình vẽ thun hô isim thì phải rồi này rofo mất phu ad minan esma tu tu vào vô mất phu esma tu haplo. فاعل فاعل مبتدا خبر اسم كان خبر ان diakhirnya dan ini nah tabaga cuy ah terus nak man mansubat minan asma tu loh mer maf'ul bihi maf'ul mutlaq maf'ul ma'ahu maf'ul fihi maf'ul lil ajlihi tamyiz hal istisna nah dan ini nah khaf ក្លៅតែបែបរបស់យើងតែបែបហូតួមិន sebab kau ni potap ke lah pun ni dan berkham kan ni thok nak kan ni kau sebab tua men mực lau nó ra vào à này thì lau vậy này ờ, mặc phụ đó đấy mình là asma lau, thì sao mặc phụ bil huruf thì tua mặc phụ bil itofa lo hiểu ni wa tabe al mahfud Sayati fi at-tawabi insyaallah. Dalam bab tawabi safhah di safhah di tua toh melu tua. ni safhah tua toh melu tua. Tawabi tua toh melu tua. jing di bab tua ya dikelau dia akan bab di bab at-tawabi. Jeng mahfudot menan asma' klau مخفوض بالحروف هنا تسا تتوا بالتابع بالإضافة له يا جن مخفوض بالتوابع نن أو يا يا مخفوض بالتوابع نن تي akan باب تي akan باب تو تي صفحة تو تو مود تو ني จึงเต็มตะคามกันนี้เลยอันว่าอัลเอรอมตาปารัฟออนนอสบุนคัฟตุนเจสมุนตะบิอิซิมฮุกลาวรัฟออน naspon khaftun ya isem isem hu o isem na chứng phe lên phe li rafon naspon jasmun chứng isem ni thì này jaa zaitun ra'aitu zaitan jaa zaitun ra'aitu zaitan maratu bi zaitin lao việc ấy raf nas khaf chứng phe lao việc này yadhabu lan yadhaba lam yadhab trên cloud ấy raf'un này yadhab này raf'un lan yadhaba nospon, lam yadhab jasmun thế nên trên cloud phía này bó chữ là nào nữa bà đơn này dưới này à xem cloud phía phé cloud phía chừng lắm đấy à, tập tại đoạn nào khác pháp i'rab al-af'al. oke. Coba ya nih nah. Bab i'rab al-af'al. Nih bab i'rab al-af'al. Oke. bab i'rab al-af'al. tebae plohian nih untuk ờ, uh, al al tebae minta ahdiyah jinsiyah hakim maksud al bini nih nyetik tong hang makna nih hakim bab al afal bini nih à, ahdiyah ini ahdiyah này à, hokin tong pi afal ona hokin bab này tekan biar tong pi afal biar ta hasa fi'il ba oh afal khamsa oh Bab al af'al bini hukum tepi alih lam alih lam ahdiyah iya oleh al ahdiyah. Hakik ahdiyah hukum uh, eh, al jinsiyah atau al istiqraqiyah nyepe mana kul jeng. Bini teh hukum lek ba i'rab kullu fi'luna. Dan ini iu ahdiyah nih kong alih lam kong ma'ruf di antara mutakallim dan mukhatab Hakik bin maksud bini bab i'rab al af'al al madiyah nih nah, bini iya, Syekh iya, al-madiyah hak mutoriah mutoroah mutoroah bab i'rab al-af'al al-mutoroah Kyo ali al-ahdiyah dan ini nah, nih bini ini tekan dia mutorek ini boleh nggak misalkan ini yadhabu lam yadhaba lam yadhab dan tanah enggak ala zahaba boleh dia lên daga ithab lấy cái này nè boleh gak misalnya kan ini ha raf'un nasbun jasmun jadi tegak kan yashabu lam yashaba lam yashab lên tờ cái là izhab ataupun zahaba nữa cả cái do như vậy tâm ơi là bạc không thể nữa Oh, ờ, chúng ta pilih lam ahtiyah. À. Lam ahtiyah. À. Bab i'rab al-af'al af'al kia maksud ini af'al mudhara'ah kan madiyah lentum lo af'al al mudhara'ah ya mudhara'ah binan ya nah ding bin ini teh kai mudhara'ah hau nih taqaddama annan fi'la salasatu anwa taqaddama pol aja nih dalam lain tua puluh tua terpas sabhatu lu tua ya sabhatu lu tua ya taqaddama annan fe'la salasa anwa matin wa amrun wa mudhari oke safatul tu hmm. oke ha te te te nana ha te nana hmm, oke matin mudhari amr oke ya, jeng to ditempo tua 22 jeng taqaddama qala musannif rahimahullahu taala taqaddama annan fa'la salasa anwa annan fe'la salasah anwa. Bini ini al bini tiak kan ahdiyah oh nih tiak lek lek kullu fa'il jin klau nih ya. Al bini nan anan fa'la salasah anwa matin wa amrun wa mutore. Rồi chưa nè. Wa annal mati wal am mabniya. Từ miyai á, từ từ miyai. Cái như như mabni nó cái miệng Arab nó thế này miệng Arab. Thế cái miệng mà mani cái, thế nên như ờ, là alpha này, ta cầm này, Martin Amar này, Mudore Martin Amar នេះហុកុំយកគេ Mabni Yunta Iman Mabni Yunta Iman không nhưng này này thế, nè, Mudore này nhầm tờ thua, hẳn tất mình nhô nó mập ní mà nơ mình nhô nó một rọp tình nên nè mập ní đấy mập ní hẹp biến là mập ní hẹp biến nhục cảm hông nún ní sùa nún ní sùa dạo cơ kế wal walita tu yut đệ nè trong lần gạn này wal walita tu wal walita tu ngậm là tu na na wal walidatu yurti'na yurti'na ini yurti'na nih bahwa cam alal fath ya nyekam desa kamu nulis bah tituanu taukid mabni nun taukid Là cái phe một tổ đấy cam luôn tàu kít mập nì à la yumbazanna fil hutamahni la yumbazanna la yum la yumbazanna này này nu tao kia cái này mabni ala al-fat la yumbazanna zanna mabni ala al-fat habis nyukam nu nisbah nisbah mabni ala sukun mutore na na nyu mabni habis nyukam nu nisbah mabni ala al-fat cầm kam nun nisba mabni ala al fath habin cầm kam hang nun taukid rồi hết này lọc cái gai mừng ní nào mộ rạp như này ha công từ phải cái này yes habu đi mộ rạp như này lan yes haba mộ rạp như này lam yes hab mộ rạp như này thế như này nên sân khác đơn như nè មកចាប់ដល់ជប៉ែបងសាជើងជើងជានេះទឹះថ្មៅថ្ងៃណាចាំមកទីមកអាមហត់ទឹះថ្មៅណានេះបងថាបតតាប់កន្លែងវ៉ាណាល់ម៉ាទីវ៉ាល់អាម៉ាត់ម៉ាប់នីយ៉ាននេះមិនកាលម៉ាប់នីតៃម៉ានេះទឹះម្យ៉ាយវ៉ាអាណាល់មូរ៉ាប់មីនានអាហ្វអាលហួអាល់មូតរ៉េអូខេនេះនេះកងទីឡែកកានេះនេះទេទេ وأن المؤرب من الأفعال هو المضارع فقط وأن من مفعال và wa anna cái wa anna al-mu'rab min al-af'al huwa al-mudari' hmm, faqat ra, này là mu'rab này wa anna al-mu'rab min al-af'al ra làm mudari ta sẽ bị bi nên inas hai phía nó phải em nhau cầm hung nun inas sẽ không chỉ yên nun niswa này à, hay nhất là cầm nun niswa này mabni mabni alai sukun này wala binun tawkid an ba mubashirah lahu ni nun tawkid ni phe mutore ni nyumap nyumurab habien nyukam nun tawkid nun nisbah o ataupun nun inah yo ta nyukam nun tawkid o murab je nah dan ya chân cái này lo hết từ nhà ấy tuần cái này cái từ nhà ấy lo hết bia ấy này hả này này nun nisba hang nun tao cái bia ấy này chân từ nhà đơn này này thế căn bài này về căn bài af'al badaniya này yathabu lan yathaba lam yathab mừng này nào này thì phải tập tạp này này badaniya này tiếng chỉ sọ bịa bịa giờ này sọ bịa giờ giờ này sọ bịa giờ tọt giờ này nè tên nè tiếng chỉ sọ bạn này sụp bịa tọt giờ này giờ này à tọt cái bài hết nè tọt giờ này giờ này badaniya này một tọt này erop một tọt này pi e này bab erop al af'al đây này một tọt đấy đây này mộ đạo này pihen pia nãy na pa pling tao sau vốn bo nang pa ta sau nya senang bo na nya senang ye te to yêu scout to to scout na pa te sau vốn bo bo ye và anh wa phải là Yết yadkhuluhu min anwa al i'rab wa annan fa'la fa'il sini ah mutarik atau bau junan sebab agama ni samkan bi al-lam ini al-lam yu làm như lam này? kaya ni ah này. À, à, anh à, wa annan fa'la ai al-fa'la al-mutarik Yết tâm tamau từ ngõ nhau nan min anwa al-i'rab salasa ar-raf'u wan nasbu wan jasmu ha bằng cái wa annan fa'la ai أي الفعل المضارع يدخله تمر تنقف فعل مضارع من أنواع الإعراب أنواع إعراب توم لقى كني با أنواع إعراب فلأ أربعة أنواع بناء كبا كي tụi vào với bốc lên là nà hô nhà cầm nhà cầm gọn như bốc nhá anh vào Arab ở ờ, đó Arab on nắp bốn khắp tun chết mồn anh vào ờ, Bina ở ba ngày mapni al tom mapni al al fat mapni al kas mapni al sukun ba yêu cầu chừng anh vào Europa rồi tâm mơ từ ngõ phía nó tức lao mình rafon nos à, rafo an nosbu wa jesmu yashabu à, rafo yashabu wa nos yes và yes lam yes yashaba wal jasmu lam yashab dan ini kong tidak menjaga nih yashabu lam haba lam yes yashab này tại lao phía này này thế nên nè tại lao phía này nè à إذا علم ذلك à, cái mặt thôi lệ hạt bì lệ thì thâu blo là phê en mà tí phê làm hết mất mập đi ta iman phê một tổ đấy hạt bì lệ tâm ư nùn ní sva mai mập nì à là sukun hạt bì lệ tâm ư nùn tao kết mập nì à là phát hạt bì lệ gì thâu như nan blo nhớ phal erap khos bil một tổ đấy cho bà hiên hạt thâu blo như nan nhớ Ha. Hai cái yot je sok pia ye mati sok pia ye motor à, amat sok pia ye Pernah fi'il mudhari kamu nunis wah sok dia ya. Fi'il mudhari kamu nun tau sok dia ya. Pernah nyito kia fan i'rab khas bil mudhari nó. Wa huwa nhikna lebar marfu abadan. VM motorik này marfu abadan. Yashabu. Marfu abadan. Là hút bao nhiêu? Marfu bi là hút bi hàm bi hàm phía nó cái mà hút này. Là hút hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu au jazimun fayadzimuhu nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Pak ibarat bahwa bahwa ni kena mong lain ni mutore nan marfu abatan hatta yadkhula alaihi alaihi na mong lain ni mutore nasibun marfu là hút hay ngữ biết là ta ame nasib tâm ơn được ngọ nhú ame nasib nó ngạ của cái nhú chừng nasab này yakhabu lan yadhhaba apabila nasab tambah mangak kowe kan jeung nasab tanya nah au jazimun amin jazam tambah mai amin jazam tambah mai fayat zimahu hu hu ni mutore lam yazhab ini yazhabu Jeng dan ya tadi tepat nih, dah kelab ini ya. habu, lan yazhaba uh, ah, lam hab. Nabu misal fe motore ong một phụ này hạt tiền nó à mình là sát hô tâm ơ à mình chỉ dầm tâm ơ iya cái nạ bù tu này này nạ bù tu này fe motore một phụ literature ruji dihi minan nasib wal jazim dan nena khan apa ya ya oh ya ya ya le te bai yo le chang khan oh le fe lu motore một phụ tha bang ya ya le te thao ya à ni ya le con chỉ ni tam ơ một phụ bữa chừng នេះអំតកាងកាងដល់បែតុបែតាក់ស៊ីណាបែរំលឹកមិនជាខាននោះក៏ហូបដែរវ៉ាអ៊ីយ៉ាកាណាស្តាអ៊ីនហ្វេលម៉ូតរ៉េម៉ូតហ្វូលីតជរូទីមិនណាសិកវលជាសិមតែនេះណាអូខេប្រោះយើងទៅខាងលេខយេសាប៊ូប្រោះយើងនេះទៅម្យ៉ាយណាពេលទៅម្យ៉ានេះឡាំយេសាបាឡាំយេសាបយេទូអានេះនេះតែនេះតែនេះប្រោះយើងយេសាប៊ូនេះប្រោះយើង Jeng daya kan ini ni ba jeni lan yeshaba lam yeshab. Dan ba ni ye kong le nawasib al mutorek ni ni. nawasib al mutorek ni lan ni ye Lan an lan izan kai ni. Pa, nah, pun awen jazam. Hatai menteri ba cap nawasib al eh, al mutorek pa jawazim al mutorek. ក្លោពីនេះក្លោពីណាហ៊ុនតែតែតែទីបច្បៃតែសាវូតច្បៃហ្នឹងហូហូយ៉ាងណាញហ៊ុនណាដល់ឡៃអមណាណាវ៉ាសិបអលមូតរ៉េនេះនេះលេនខានមកណាបងអង្កេយ៉ាងនេះពីនេះនេះកិនអាសាលតាអូណានេះណាវ៉ាសិបអលមូតរ៉េអង្កេពេលគេត្រៃស្នងយល់មកតែនេះនេះណោះស្តាប់យ៉ាងនេះវិនណាវ៉ាសិបគីស្មាន và nawasip kisman còn lại nawasip có những ngại về cái phê một tổ rẽ nên chừng chừng việc bạn này nè ta tua nè lan yes haba cái này ta tua ismun yansibu binafsihi yansibu này phải một tổ rẽ boh boh maf'ul nữa kìa ismun này nhà yansip vậy nè ismun này fa'alu takhid huwa vậy nè yansip này nhà yansip kia này ស៊ីពូយកយើងស៊ីពូយើងស៊ីពូគេបោះបោះមកហ្វូលទៅគេទៅទៅប៉ាគេនេះម៉ូតរ៉េអូនេះគេឈ្មោះយ៉ាន់ស៊ីពូអលម៉ូតរ៉េគេអាតែហើយថកថកយ៉ាន់ស៊ីបគេអូកាណាគេឈ្មោះយ៉ាន់ស៊ីពូអលម៉ូតរ៉េពីណាហ្វស៊ីទីសាណាគេស្មានតែលិសាឡគេឈ្មោះលិសាណាគេឈ្មោះយ៉ាន់ស៊ីពូអលម៉ូតរ៉េពីណាហ្វស៊ីលិតតួ wa kismun yansibu al mudhari bi an mutmarah ba'dahu mutmarah manake muqaddarah mutmarah maknanya muqaddarah nah, mutmarah mana muqaddarah dan ini nawasib uh, wan nawasib kisman kismun bi nafsihi wa kismun yansib bi, bi an mutmarah ba'dahu fal awal arba'a awal na mang lain ni ismun awal ni yansib binafsihi gup nyo eng eh mo ya nga pwede nasab mo tore ini lam ni gup nyo eng eh mo ya tenena ni gup nyo eng eh mo ni hu hay hu hay nyu gup eng an lan izan kai ni gup eng mo ya ni an lan izan kai ni an lan izan kai ni con này gúp nhau e ngạ với cái phe một tổ đấy là sạc bằng nhà hỗ trang pừng ngọ e ngọ hay gúp nhau e nếu là cái môn dân sẽ bị nào sẽ hiểu nó thế nhá Karena fal awal arba'ah ismun yansib bi nafsihi ini arba'ah huruf. bapa, Pa huruf. Jeung lên tu screen bây giờ tisa sa an ahatuha an thì sa nó chạy đi an wasani lan ok wasani lan bao nhiêu Vách xa lý Cay Này là gạ tới hồ lăn Ăn cay này ờ. Tọa xa cái y dần Y dần Tọa xa cái Vò rò bế y dần Bỏ hết này Vò rò bế y dần Chứng nawasib mutore Binafsihi nữa nè Ăn lăn y dần cay pa này à Binafsihi ờ, Binafsihi Hmm. Ahatuha an. Oke, okay, an. Oke, okay, pakai an. Ahatuha an. Ahatuha an. Bisa an. Nisaan. Bahna surut ini, surut. Ya. Surut an-nos. Bi, bi, an. Minta nyo oke, boh an, bahna nasab mana? Minta nyo Oke. An bini itu saya an uh, tuh ini. An bini, an bini saya an al mastariyah maksud an nah an mastariyah kaya oleh an dalam bahasa Arab ni an ni lu jenis lu ni an an ke mukhaffafah min sakila mukhaff ni kepat roja ya? ni ni pelat roja an mukhaffafah min sakila ni nyamta an mukhaffafah min sakila nyamta an zaidah, nyamta an mufassirah Jeng an ni an al mastariyah bod kan kan saya bao nhiêu nyemluk tu yêu an pini al masdariyah nah jeng surut nasab bi an syaratnya ke nenya ne potat ke kan disanyo illam tusbaq bi ilmin wala zonnen, yuridullahu ay yukaffifa ankum wa antasumu khairul lakum syarat kong le nasab fi'il mudhari hum anna syaratnya bagi kalimah il không dân tậm nặng như chùi thế nên là lệ kalima en tội không không kalima el cái cái đấy có như mình mình là el cho cái el mù và à bởi mình là à tao bảo el mù tầm nặng như chùi à tao bảo bởi mình à, à, dạ, à, là dân thì phải mình là dân pháp dân nào mà akhawa to hal co đấy za ama si bờ bởi cái con thế nên nó tầm nặng như chùi ô ta là alim tu uri tu nini uri tu utawa uridu an ata ata'allama apa? allama kenal aneh oke hu, hu kalimah ello hu kalimah zonom ya ke jeng uridu an ata'allama jahla ya kalimah alima atau telaunya alim tu eh, an yata allama zaitun anh ấy tao nhau alim tu nè alim tu anh ayyata allama zaitun do kế ba chừng ayyata allamu ha do kế á pini là pini thì phải bật chip biết phải uri tu anh ata allama cái do là anh ấy là sắp một tàu đấy do kế là sắp cái do là tao tao anh ấy hô kalima lo hô kalima zon o dan nena kaya uri tu kalima elm này alim tu ayyata allamu ayyata allamu zaitan zaitun ni mau pini ni gak nyepong we ya oke ceng pini an temu mutorek loh loh motorek nih hunasab ke oh. kayak le to an ni kalimah ke kalimah el dan ini nah ataupun zon zonan tu zonan tu an yata'allamu zaitun. Yo ke pini to hukum nasab an ni hukum nasab fe motore o kayo le to talam an ni kalimah zon. Pe ke kalimah ke kare yakin tajak kantu ta tajak kantu tayakin nana tajak kantu an yata'allamu zaitun giờ kia chừng nên mình súp ô không ăn nó cái to là an lòng ăn kalima yakin tại nên nè họ cái el không zon nó kalima kia đó kia cái đây như vậy mà na el mô như vậy mà na giòn mặc sau như thế nào nè chừng yêu bằng hasa hasa yuridullahu ay yukaffifa ankum ăn ní là sắp phải em một tờ đấy này you to tao an ăn ta cái lên el ta cái lên mà giòn này thế nên wa antasumu khairul lakum nini ane nasab mutore oni asal à, yuta sumu no chừng ăn tâm mà hà dọc nù nini afa không na nè yo kia ane chừng chừng nasab mutore hà dọc nù cái giờ tao nhớ nè hồ el hồ giòn hồ bà hết nè này cho nên việc càng sẽ đáp như này fa in subi kot pi el jahle to tao mong kalima to tao mong ăn nè el Nahu alima an sayakunu minkum marda okay? alima an sayakunu minkum marda dalam surah surah ke surah an insan eh nah, surah muzammil alima an sayakunu minkum marda oke okay. fa in subiqat bi al nahu alima an sayakunu surah al muzammil bahwa an an kewa ya mungkin itu an al masdariyah ini fahia fahiya ini an ini fahiyani fa annani mukaffafa min athqila annani thì bài ploy ni bài bài bab inna wa akhawatuha nana annani ni chừng mukaffafa min athqila wasmuha ha ni kiri isim ha isim in à, isim an nana an mukaffafa nan tamirus sa'an để bài đó này này tạm biệt sa'an tạm biệt hal tạm amr tạm biệt qadiyah ngăn như cả mình mahzu tamiruha à, wasmuha domir sa'an mahdhuf wal fi'lu marfu wa huwa fa'ilu khabaruha kama taqaddam fi bab an-nawasih thì vậy rồi bốn khả năng tapi giờ lại tái chừng nghĩa là nahu nhạc cả nahu này cả nương ulama lên nahu để bày bày vi ông ngay ni si si cái ngã tàu ra phải tích tập mà bột tạm người về cái mạng lúc mà này cầm cậu hụt nahu là phải tua thon là mơ thôn là plot thôn đấy phải nó lang mengenai ke sisi ke ta phải fikrah ta pa nahu nahu ni maklumat như kam kau ni kam kau hút bao nhiêu thì cứ mạ đi pha học thì cứ nà kia rót chừng biết cái <laughs> thì cứ mập này ở thì cứ mô học chừng chừng ô là cầm cậu hút bớt gương như tổ tệ thằng cậu hút biết còn đi nó nó sẽ sẽ cái là ngã tàu ra mới này cái bài tích tập mạng như vậy tích về cái mạng luôn mạng như nhiều nhiều vít nhiều vào kia thì là ô cả bài nào hồ tổ lô thon nhau như vào ví vậy chứ như cái cái nyuchong kitab gai kitab fikoh bab kitab toharoh nana kitab toharoh ni nyu te tong kitab zakat omen so ga nya lim kitab toharoh tapi bab kitab zakat kat sulim o atau mau kat alim tab zakat kat cái toharoh kayo tua như ni pe pon kam lah ta ti thông kau nyu biết đấy tapi nè, ni haga lại có cả lim mục tờ tạ luôn លោកកថាណាកថាគឺ cover អូជើងអូលឹមចមុតទៅថាបើជិបយកលឹម cover មកជើងយាយប៉ាប់ទៅថាប៉ាប់ cover ហូលេកថាគឺមុតទៅថាច្បាស់ cover ឈូថាអូហេញ៉ែសោះមិនថាអូយកក្រោនេះប្រាប់ញញទេថងកោណានេះគឺមុតទៅថាបើគឺ cover ជើងបងគេជើងណាហ៊ូញ៉ែណាបងតែកម្មកោរហូតមកយាសាបកតអើជំនាញគឹងតែមើលមានទៅកាន់ងាវ này bao cái phải ăn sao su bị cắt su bị cắt nãy à, phải bị nằm thu nhé nãy và nãy phải el nó ăn nè nãy phải el nó ăn phải ăn su bị cắt ăn nó nè bị el mình nãy hoa alima ăn sẽ cù nu này bao cái làm ayat Quran từ là alima này ăn nù náo saya kunu kunao na cái ni ni kayo ke talam nyo ni alima an saya kun ni ni an saya kunu Ya ya bahwa baik saya ya bahwa aneh kan an al masdariyah oni. Ya la ya al masdariyah saya kunaya. Jeng aneh ki mukaffafa fahiya fahia min as minasakila Dengar? Ah. Wasmuha isim anana domir sa mahzuf wajib mahzuf mu ya. Domir sa alima annahu yani mu annahu ni ni ni cũng yêu tôi mệt sạn tôi mệt sạn này lang lại spiệt bịa nhau chứ nâng cậu từ lang lại spiệt bịa nhau chứng con này sebab <laughs> tôi mệt nhau cần nhau cần cái tay khan này mình nói cho nó sạn non âm ha hà có đi cho tôi mau thú ôn này mà nà nhưng tôi mệt sạn ừ, và annahu po lại và lâm lamma co mà abdul lo hồ nó hay nè hồ lang lên là bì chứng con nè hồ <laughs> lang lên gang gai con gai cái do tôi biết là tôi mệt sạn nhầm cốt an lù và ăn hô hô hô nắn y tổ mệt xạ chứ nhô hộp nhô hộp bao gừng gào nhù màu thù nhù xạ như nan nó âm rôn ha luôn nè à. nếu có lại đây này alima ăn là gừng gào nhù à bỏ cái hồ lan lịch biệt dạy nhô như hồ như đồ trụ nào hùa cái ôn là cái nan ôn là ừ, sập biệt nhô hô hô hô bao ở bên này cái lan sập biết nhau chứng ô ស្ពាក់ពាក់គឺកៅអាស្ពាក់ពាក់កាត់សាក់សាក់នោះណាអំរុននោះណាហាលុនណាស្ពាក់ពាក់គឺណាគឺអាគឺហូឡាងឡាលើពាក់ពាក់ញោពាក់ញោសូលញោណាមកឡៃកាយអូទាំងអស់ណាតាសំខាន់ឡើយនៅតែអ៊ុលម៉ាកាត់បំរើបំរើលោកអន្តបំរើកូតអាននេះนั่นคือขึ้นลางกุฎอานขึ้นต้นจะมากุฎอานประทับตื่นตัวมิดสาวนั่นต้นจะมาเห็นปะ <laughs> okay. ừ. Nếu tụi bạn tụi bạn nói thọ cơn như này. Đáp ơn thọ cơn nữa. Alima an sayakunu. Fahiya annana à, mukaffafa min as-sakila. Wasmuha tamirusa mahzuf nih. Ulung lenggatan ini. Annahu mahzuf. Wal fi'lu marfu. Nên yết tiếp tục yết đã khi wal fi'lu này này fi'lu như này. Marfu. À, Thế nên là marfu này. Wa huwa hake Wahua ni fi'liya nini wahuwa ni fi'liya wahuwa fi'liya wa fa'iluhu fi'l dan fa'ilnya khabaruha khabaru hay khabaru an an po isim nyoke domit sa mahzuf ni po khabar nyoke la jumlah ni ni jeung khabar ni jumlah ni jeung khabar an tên đấy cái do là ăn nó nhầm ta isim ta khabar ta nhau vậy Hmm, ini jumlahnya nih. Mana jumlahnya? Bahwa huwa alfa alfa'lu wa fa'iluhu khabaruha khabaru an. Kama taqaddam fi bab an-nawasikh. Tenena alim Pak hmm. Quran anda das ngono lemput an hate an saya kunu. <laughs> Oke, kaya le anan mukhaffafah min sakilah kan an Ờ, mastariyah boleh nukan an mukhaffafa min sakila an mastariyah an mufassira an zaida ừ. kama taqaddam fi bab an nawasikh bab nawasikh chạy lệ sọt thật tàu pa nam, nằm tàu pa lo nam, tốt lo hiya thì bab lo hiya à. này và in miệng càng sẽ đặt này và in su bị cọt na phải e nhu ăn á và in su bị cọt ăn á vì dần nên phao vật hà mà na giờ lại tội tao làm mừng ăn năn kalima dần như vậy mà na ha si hasibu như vậy mà là dần như này vật phao vật hà tại hồ tùa và hasibu Allah ta na Allah ta nu và hậu ta tung tua hà gak gak pecubai hmm. bertahan ya jeng wahasibu hmm, bas manazon nih wahasibu Allah này Allah nih kau sulit an ke nhau nó as, à, asalnya à, ke an không là nhớ cái Allah tất nhiên hỏi là nó không thảo phạt được tu ăn bố <laughs> wajib <laughs> Allah takuna ha, takuna takuna fitnah, fitnah. ini bài takuna có hú ta kia takunu có hú ke do cái talau nhiêu cái lên mà giòn vậy nó tại mình như là vậy nó bao cái kuria fisab'a bin nas wa raf kira asap sab'an, baik dua. Da ah baik uh, wahasibu alla takuna. Da kiraah baik wahasibu alla takunu. Ah. Tapi tak ya tahlil, ya nasra, ya bagi ya lepai. Ya lepai, ki phải na yu ya bờ phải nu yu ya bờ ya ya ya bờ như như như giờ bờ ya phải ya bờ lại phải na ya lại phải na anan nasab na sắp dan ya, ya là chỉ na nih tulip nih ya le na anin anan ani ani nasibah al mudore al mudore oke okay. anan nasibah mudore ya le tepa Allah takunu an iwa anke, ke mkanina ha an mukhaffafa minas sakila nih minas sakila Netisa Benos Nibirraf Benana Nos Allah takuna an nasibah al mutore Ya lebih raf an mukhaffafah minasyakilah Nah, sebab pak bis dah pa huruf ni. Sana. Jeng an saja, huruf an pak bloh ya. Nah an loh ya an mastariyah tahu mastariyah kan an al mastariyah titua oke lan titua lan an kan ini dan iba iya yungan yang tak laungan an mastariyah an uh, eh, for master wanos wastikbar lihat kedok kan maklumat hasilnya sebab iu iya kali an an ini ăn đi đi đi ngăn nhú nè ngăn nhú nè ờ, ngăn nhú uh, helpful master uh, helpful master helpful master Hurtful master ờ, ừ, và not và istikbal. Hurtful master Asa ya na in for master. ya asa asa an for anan disanyo harfu masdar diduanyo uh, nasben diklaunyo istiqbal yuk yo ngan ini anan harfu masdar nos istiqbal Yêu kiếp chừng yêu ăn master Cái do là hạt tẩy mình là tạo về chừng master Tên đấy Ha Ú ta này à, Và ăn ta su mu khayrun lakum Siya mu cũng khayrun lakum Bọt bọt bọt bọt bọt cái tạo về là chừng master kìa Và ăn ta su mu ayat cái này nè à, cái cái cái uri du uridu uri du an akra akra al-Quran uridu an akra Quran ចឹងពីនេះនេះតាវេលជា masdar នេះគេឃើញឡាយ uridu អូខេគីរ៉ាអះមើលគុតគីរ៉ាកូរ៉ានគាត់នេះងាក់ជាង masdar ណាចឹង uridu គីរ៉ាអះ al-Quran ចឹងណាយាននេះយកលហត់ for masdar ណាតែមិនណាហាគេយក nasab បាទក៏យ៉ាងយកនៅ nasab mudhari នឹង uridu an akra នេះជាងទួហើយណា Ya pun ya. ya, nyu istiqbal. Ya oke nyu istiqbal. Ya oke. Seneng seneng. Gini ini baik. Dan kenal uh, syarah dalam matan al ajurum ya kalau syarah. <laughs> istiqbal ya bang. Kayo lah kita arif fi'il motorik nana. Tarif Takrif fi'il mudhari. tarif fi'il motorik nana. Tarif ya bang. Huwa ya ma dalla ala hatasin waqa'a fi fil cái fil hal au istikbal được cái فعل مضارع نبغيتو مناني مناتي سان حال او استقبال تو تو ني احتمال تو هو تما هيو او تهلا uridu an azhab thau pung tu nao thau to akan hinao thau tem nghe phe một tổ đấy về mà này như nan mọi người hô bình chị lại là ha lo istikbar lo tên nhé nè đó làm biến một thao là như về mà là ha istikbar là hai bên này ăn thì tâm mà như này bôi ăn yêu istikbar đi cái này làm lỗ mình không ăn đâu uri tu à azhab họ ăn azhab ilan masjid lỗ mình cái này ăn không ăn đâu azhab ilan masjid như vậy nyupai mana azhab kanin punggo na othau akan hina othau Bahkan lantai pong tu le aina anta azhab ilan masjid mana kalimah ni hupai mana le punggo na othau to lum sang các ka hasit kai ka na othau tenena Habis le anta mama như vậy punggo na bang na nyupai akan hina bang nyupai mana istiqbal le kayo tenah nana là anh ấy hot fu istiqbal ấy habile uridu an aqra'a al-Qur'an cái hoken le kapung tu bai ona ah. kau akan hibai hmm. bài nhé. Trừng anh ấy ngàn ngầm đặc lao hát for master, hát for nospin, hát for istiqbal. Tại bài tạ sĩ lần khan hội hội hội khan nơi sẽ thảo phò bà nhầm lục, nhà huyên như cái đó nè. Tại bây giờ chẳng ngon lắm bài thì nghề như là hát for master, thảo bằng lại hát for master mặc xuất nhiều cái. Hát for nos, thảo băng lại mặc xuất cái. Hát for istiqbal, thảo bằng nhiều cái. Banyak istiqbalnya ya. Penmana akan ya? Hal pung nana pung pung. Oke cek untuk hal untuk orang saya. Mana istiqbal? Ini uri itu an Al-Quran Quran. Ha. An teman tengok mudorek ni. Pung mudorek. Maza turi uri itu an Al-Quran Quran. Pembiat telefon kau, bawa kau na. Maza turi uridu an aqra al-Quran. Mana kau ken kau akan kau ken akan baik mana kau ken lai tepung tu baik mana. Thế đấy. À. Yah lai yah lai hal che mana an an mai. À. Aqra'u al-Quran an an. Nhập hal ya nah. Okey? Ataupun halan. Aqra'u al-Quran halan halan. ohrap le etini halan mai kau mai mai bien mai ni bang yen halan an an halan saa mana yo kap man chừng tem nữa nè chừng phải một tổ đấy nhập về tổ mà na chừng hai bên là con giờ na na wasip đấy nhập tâm mơ mà nhập về mà na istiqbal liền hal ấy lục lại đọc ừ, ra từ năn nha năn này ờ. chừng lăn cái này như na phi phi cái nào thế cái nafi tu lo nè à? nafi tu nafi cái nào đây cái istiqbal đấy, thế nhé ờ. ừ, nghĩa là lăn dây hạp thế nhiên nafi cái nào đây lăn dây hạp dày tuần nafi istiqbal cái giờ nhớ đấy hồ như vậy mà là istiqbal đi ừ, nên nè tìm bia lối nó nhiệt bia ăn sệt gừng ta phải tận đi như tê tông gừng thời hả ờ. chừng thế nữa ổn lành Oke, lan lan. Lan senang men. Wasalis ya wassani lan nahwu lan nabraha alaihi akifin. Nabrah fi mudhari ni. Lan temu mai dengan mansub bilan ya ni. fi mudhari mansub bilan. Senang men. Ya? Wasalis kai. Kai al-masdariyah. Kai ni al-masdariyah. Habiyana ni mtangi lo ya Kai masdariyah. Wahia, kainan al masbuqah bị làm thọ thật là ông cây nó masbuqah bị làm làm cái này này làm tạ li li ya lam at tạ li li ya làm at tạ li li ya ok lam công pi không là làm tạ li li ya người làm at tạ li li ya lafzon au taktiran yên nên nick này làm cái nên lam tạ li li ya nắn xong ông ta lafzon bỏ cho bay cho bay tao au takdiran thiệt nhiều. li cây là tak sau nih làm bột bay mọi người nih li nih li kai la tak sau nih chừng tak sau nih phải một tờ rẽ nih đó nào ờ uh, cái sụp hằng hạt nùn cái do afa không sát chừng cây này li cây làm làm li cây là tak sau chừng cây này yêu cây mastaria à. cái do là tại nhau này ta về nó chừng mà sẽ tờ li cây nó tay em nhú như là bọc tắt li a thăm tắt tí nó lại bơ li cây là tạ sau nó li a thăm a sa cùng nó to ngạ bẹt phong hư hina tai tu tai chui à làm tôi nào tắt tia nó lắp dần thì lắp dần mới làm tôi tâm được dần mọi giờ kia chừng cây mà á, cái giờ lấy phải một tờ đấy tờ tay nhú nó tắt tia chừng mà staria ông tư tờ hòm khá cái bài tiếng này là cái chị tu lì cái à ta ăn làm tập thiện hẳn nên tạo viên chừng mạch tớt lại chị tu lịch tạ lìm chừng tạ lìm chừng mạch tớt đó này nếu yêu cây mạch tớt đi nè nhớ cái yêu ăn mạch tớt đi nè thầy nó tạo viên chừng mạch tớt đi ờ lọc dần bao nhiêu bao nhiêu tắc tì rần à tao vẫn tắc tì chỉ tu cây tu rì mà nì giờ lại hồ làm ôi giờ tắc tì cây chỉ tu cây tu rì mà nì tắc tì là chỉ tu lì cây tu rì mà nì thế nè chỉ tu lì cây tu rì mà nì thêm thêm làm tắc tì nè này bao làm để tắc tì chỉ tu lì cây tu mà nì tắc tì chừng mấy tớ là chỉ tu lì economica likramika ya iya, ini. Tapi di mesgar nih jitu nih jitu. Likramika, likramika. Jeng kan itu krimun ini jeng mesgar nih. Nanti ya harfu mesdariyah. Biasa iya, huruf gak biasa ya. huruf uh, ke izan gak biasa. فإن لم تقدر اللام في كي جائرة فكي ها فكي جارة فإن لم تقدر اللام فكي جارة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا يهلا تلاقي làm cay cái nên hô tắc hô làm hô tâm ơi thì ngọ nhô ó lòng giòn ó hấu tắc tiệt ó hấu ờ nhô chừng kia bố pin á cái này nó nó chừng rồi kaikan ini jeng jarrah lan wal fi'lu mansub fi'l hatai menyu ne mansub hang an mutmara wuju ba ta wujuban mong ya ô ta trả lại chị tu công nhân chị tu chị tu cây cây ata alam nên hồ làm ô này lau giòn nó hâu tặc kia đó hầu chừng cây nên chừng cây à, cây cái chờ rồi jarrah Tak à? Như vậy mà nào Tak cũng như jarrah. À? Nên chừng hạt thái mới như vật chép người ta ăn tắc thì cây ăn vì nên vujuban. Chừng giáp giáp hạt tắc thì vujuban hầu sput chừng không? Hầu ăn, giáp tắc thì an an vì mu ya, Cái giáp hữu chớ nó ngã phê em một tờ rệ bữa chừng. <laughs> Từng ấy. Hữu chớ đây tâm mơ từng oh, phê em chừng ốp là nó giá ớt lên ngạ chừng phê em một tờ rệ nà sạp nè. Thế cái? Chừng hữu tắc เขาจะลามไปเอาเยอะเราเข้าไปตักตีลามเอาเยอะเขาจะอันนี่มันต่อตีนี่นะแต่เนี้ย à, cái tập à, làm ata'allama tapi ta yo ke jeung fi'il mudhari ini mansub ke yo lek tertib ăn wujub bang ya wujub ka an mu hat fu mudhari temu tengok fi'il bu jeung cái nè phần nang na sắp fi'il mudhari bu jeung jeung bi an nè warabi asa cái bi biasanya warabe idan nih warabe idan jeng satu klau kai loh ya kai kai ini kai al mustariyah tipa oke idan idan idan ni ba, warrabe idan ne kai ba la ke ni eh, nawasib mutore yansib alf mutore bi nafsihi ne pa oh, fi'l au nawasib mutore con nyo ngạ bi fi'l mutore chính sắp nó hong gúp e eh, nyo pa thì sa an, thì tua lăn thì cây thì lao cây thì pa idan warrabe idan nhum ta lao sarat idan nyu nasab fi'l mutore nan idan ni ينسب المضارع بثلاثة شروط thật lâu syarat chừng syarat thì xa này in suttirat fi fi awal kalam in suttirat fi awal kalam syarat nếu izan nó tộm nạo gà mọi người tộm nạo kalam mọi người à hà sa hà sa các sức cả misa hôm mình cả chẳng phi Âu awal ka về cái y dân nó tội mình nạo ra mày mà nó tội trong cơ chứng ô tôm khiết chứng ô tôm nạo mày thì ta ha, sa wa kanan fa'lu ba'daha mustaqbalan wa muttasilan biha plana fi'al hatai mang ba'daha han nó na như vậy fi'al nya pe mana mustaqbal bukan hal o bukan mati o mustaqbal wa muttasilan biha fi'al nya to kam hang izan na ka pe to celah kau na? Oh. Ah. Sebagai misal ho anu man Diklau au mumfasilan anha ataupun VM kan ini nyito celah di anha ni hmm. meng mengizan bil kosam au bila nafiyah. Kan ya ye dituanya lekannya pue VM gam mengizan oni. Diklau ni celah kau gai ya lại celah hang qasam atau celah hang nafia. La nafiyah. Diklau syarat. Ya misalnya coba ya. Hmm. Nah ya, Nahwu Izan Ukrimaka Izan Ukrimaka Syarat di klau genap syarat ya Izan nih lihat Izan klau misalnya Izan Izan Okni Okrimaka Okrimaka Này Ai Cái Cái Suttirat fi awal kalam Izan này thòm nạo gàng con này Izan okrimaka Na sắp phải ăn thỏ Cái do như cái nắp sarat thòm nạo gàng Tên nhé Thòm nạo gàng Ai Lo phải ăn e thỏ tài mà nhu nắn Phải mà ná Mustaqbal Lo phải ăn e cầm nhu gàng này Muttasan lan biha Được không? Sa'ina. Wa idzan wallahi ukrimat. Idzan wallahi ukrimat. Titua. Idzan wallahi ukrimaka. Idzan itu awal kalamnya nih. Tiap lo Idzan itu awal kalamnya nih. Dafi'ali mustaqbalnya nih. tapi nyu to kam fe'elo ni tem gai kan ni ay yakun muttasilan ay yakunan fe'el muttasilan bi idan to kam on telah ngai bawa telah jeng tiyo le telah ne hang kasam man idan wallahi ukrima telah hang kasam man ke o ke o ah oh telah disa telah ditua kai hang lana fiya ke o gai idan la ukhayyibak ni idan idan la ukhayyibak Okai Okai hả? Okai gì bạc Này Okai Okai gì bạc này là sạch này Chela Tôi đi chela không kế Hoặc là là phía Chela Chela không kế Không có sẵn kế ở Chính như tỏ là sắp một tỏ công Cái nắp xe đạp nhân à nào Jawaban ini, jadi jawaban liman kola. Ana atika. Kalau kanau Monghalian ya nih. Idan okrimaka. Ana atika idan wallahi okrimaka. Ana atika idan la ukhayibak. La ukhayibak lek au ngak bai klos sangkom. Tanya nah. Watu sama harfa jawab. Sama pohon naik fa'il oke. Tu sama ni fa'il bina majhul ya ni. Watu sama ke ni idan ha. Watu sama idanan harfa jawab wa jazaa. Jawab onan. Oh jawab le ana atika. Jawab le idzan ukrimat. Oh jawab ke? Ha. Hasa ke jaza. Yo ke jaza nan kam yo ke balasan ne. Ha? Balasan dia le. Kam là balasan dia. À. Jaza ni. Yo ke kau kau hema mong kau. Balasannya kau mai muli hari ya. Oh jaza ke. Celeb rompon ni nan nan. Ờ, ờ. chứng hầu nhu nó ngăn như yêu lệ hầu rô chờ váp ta chờ giả chờ giả như kia nhưng mai mong thời hạt kia chờ giả về cái nhau ekrom nhau nữa hay là tụ tụ nhau nữa đến bữa này à ờ. xa ní chàng chỉ phải thấy nhưng vì làm nhé và hùa mà dân sẽ bùn mô tỏ bị ít mệt ăn bạ ta hù và hùa ăn nawasib an em ta tua kisim tisana nyu nasab fi'il mudhari hanggup nyu e nyu ne pa huruf an lan kai idan kisim titua ni ya nih nanti kayak akan pak tenak insyaallah wasa nih kisim titua aja nih ah wasa nih kisim titua aja lah kisim sabloh ya oh ya bahwa majan sibul mutore bi itmat an ba tahu wahua kisman kan ya kan nên pin ini group anh nhưng mà nó sắp một thọ rẹ này ăn lăn thì dần cay nữa nè trên cái xem chỉ tua inshallah tình nặng tới cần bể chừng từ từ tầm này subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik